À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện à, Video này em xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ tời sử dụng điện lưới 220V Bộ tời này có tải trọng là từ 100kg đến 200kg à, Cáp là dài 12m à, Tại sao à, lại lý giải là tải trọng từ 100 đến 200kg là Bởi vì à, nếu như các bạn mắc cáp đơn thì nó chỉ tải được có 100kg thôi Còn à, khi các bạn mắc cáp theo kiểu pa lăng như thế này thì à, tải trọng sẽ tăng lên được 200kg vì vậy các bạn lưu ý à, hai cái à, tải trọng này để các bạn à, sử dụng cho dễ dàng đây để mắc cái tời lên các vai kép thì cái này sẽ gắn lên trần và cái này cũng sẽ móc lên trên và các bạn sẽ thả cái cáp vào trong cái rãnh này và cái móc xuống như thế này thì lúc đó sẽ là thành móc cáp theo kiểu ba lăng cái này thì sử dụng điện lưới thôi các bạn chỉ cần cắm điện lưới vào đấy và sử dụng thôi thì à, cái này nó có cứ chặn này khi các bạn rút lên à, hết cỡ thì à, nó sẽ có cái con công tắc hành trình nó chặn lại nó sẽ không cho các bạn hoạt động nữa đấy thì nó có cái công tắc chặn đấy rồi rất là an toàn à, bên mình thì có các cái model là con này gọi là con PA 200 à, tổng cân nặng của bộ này là 11 kg cho ngoài thị trường ấy thì cũng có bán đấy nhưng mà nó không tải trọng không không chuẩn như con này được vậy giá thành nó rẻ hơn nhìn nó nhỏ hơn con này rất là nhiều riêng con này là tải trọng cân nặng của nó là 11 kg các bạn nhé đấy thì đây mình sẽ cắm điện vào luôn thử cho các bạn này đây là cái bộ à, tay cầm điều khiển này đấy quấn cáp lên này đấy đấy khi mà cái cáp nó kẹp vào kia rồi thì nó sẽ không các bạn bóp nó sẽ không hoạt động nữa đấy giờ các bạn nhả cáp ra này đấy thì à, cái cát này là nó à, còn đang à, niêm phong như băng dính ở đây cái cáp này là cáp 12 mét các bạn nhé Đấy. À, khi các bạn bắt lên lên thì ở trên này à, trên cái đế của nó này nó có cái à, phần à, rãnh để bắt đây đấy thì các bạn bắt cái này vào đây đấy cái này treo lên này và cái này treo vào đây hai cái hai thanh này đấy, con ốc thì nó cho đi kèm đấy các bạn nhé bên mình thì có các cái model tải trọng cho 100 đến 200 này 200 đến 400 này 300 đến 600 kg này và 500 đến 1000 kg này đấy thì ờ, cân nặng của nó sẽ thay đổi ví dụ như cái à, loại 200 đến 400 ấy thì của nó là 17 cân đấy thì ờ, cái thằng 300 ờ, đến 600 ấy thì của nó là 18 cân còn cái thằng 500 à, đến 1000 à, ấy thì của nó là 31 32 kg cân nặng đấy thì hôm nay mình chỉ giới thiệu cho các bạn một cái bộ à, loại 100 đến 200 kg thôi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 đây cái hoạt động của nó đây các bạn này rất là êm nhé đấy cái này khi mà các bạn rút đến cái à, hành trình của nó ấy, là nó tự dừng lại này đấy thì các bạn có bấm nó cũng không không không hoạt động nữa đây nhá còn các bạn à, nhà này rất là êm này cái này là nó có khả năng tự hãm các bạn nhé này các bạn không thể nào à, làm cho nó à, trôi được nó không bị trôi đấy